tôi đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng à, Và phân bón Silic của chúng tôi đã có mặt tại nghiệp và trong đó có dòng phân bón Sinic Tân bắc Bắc Giang. Và ngày hôm nay thì công ty của chúng tôi đã trở về đây với một cái số lượng phân cũng khá là nhiều. Đấy. Đây các bạn nhé. Đây phân bón Sinic Tân bắc của chúng tôi đây. Mặt trước thì như thế này. Mặt sau là phần hướng dẫn sử dụng Và phần này thì dùng cho các loại cây trồng Từ cây uh, rau màu cho đến cây ăn trái cũng như là cây công nghiệp cao cấp Chào bố anh ạ um, ngày hôm nay chúng tôi uh, uh, mang phân đến đây để phục vụ cho bà con uh, trong các xã của mình dạ. thì uh, uh, bà có thể giới thiệu về cái địa chỉ ở đây cũng như là số điện thoại để cho bà con ở thành phố Hải Phòng muốn mua phân thì sẽ liên hệ với cái số điện thoại nào vâng ở đây là hôm nay là giới thiệu là hôm nay là uh, mua uh, mang phân của nhà máy nhà mình là về là phân silic như này thì là vâng. thấy là và con đã thử nghiệm được một cụ rồi vâng. nên là bà con khen đẹp nên là giới thiệu hôm nay là ở đây là hợp tác xã Tiên Minh vâng và vâng, số điện thoại của tôi thì ai cũng muốn mua là Tiên Minh là Hải Phòng đấy vâng thì là ai cũng muốn mua có nhu cầu mua thì là theo số điện thoại là 036 218 5648 vâng. gọi uh, à, Vũ Thị Oanh là quá vâng. <laughs> vâng. bà có thể cho biết rằng là vừa rồi um, bà con mình đã dùng thì uh, dùng cho cây gì dạ ở đây là mới thử nghiệm là cây núa ạ vâng. vâng à. sử dụng cho cây lúa vâng. thì qua một vụ vừa rồi mình đã dùng thì bà nhận xét về cây lúa mà dùng phân di tích ờ, tân bắc bắc giang thì nó như thế nào vâng thấy uh, bà con khen là cây lúa có có ưu điểm là nó ít sâu bệnh nên nó quả đẹp không hay bị đổ dạ. à, vâng cái, cái dầm của nó rất là ít tức là cái cái dầm gốc đấy cái dầm đấy à cái lá gốc vâng. cái ruông gọi là cái ruông ở vâng, trên ờ, cái này có cái giường vâng. cái giường hút nó ít thì ở đây gọi là dầm à, vâng, vâng. <laughs> à, rất tiếc là chưa quay được những dụng vâng, vì vừa rồi mới gặt xong vâng. đẹp quá thì bà vâng. con khen là đẹp quá vâng. mà vàng óng ví dụ như mảnh bên cạnh nếp là đã bị đã ôn mà cái này nó không cao cây như những cây kia nó vừa cây nó vừa cây nhưng mà lá nó cứ thẳng tắp như này đúng không đấy còn còn cái cây mà dùng phân bón thông thường dùng à, phân đa lượng tức là đạm nâng kali hoặc là NPK đấy thì à, cái lá của nó cây nó rất là cao lá nó tốt nhưng mà nó bị bị bẻ lá bởi vì nó có đạm nhiều trên nó bật lá đâu lá nó hay bị gãy lá mà khi mà gặp mưa to ra lớn này hoặc cái đổ và cái đó hay bị đổ cái này ưu điểm của nó là chống đổ ngã tuyệt đối cũng như là giảm sâu bệnh như là báo anh nói đây thế vậy thì ờ, ngày hôm nay thì mình nhận ở đây mấy tấn ạ dạ em nhận đây này là 5 tấn năm tấn vâng à, vậy là bà con của thành phố hải phòng muốn mua phân bón silic tân bắc bắc giang thì hãy liên hệ với bà oanh để được uh, phục vụ còn những cái phần tư vấn mà cái gì bà con không hiểu thì hãy liên hệ với tôi là Mỹ thanh Tân thoại của tôi là 0904 07 066 hoặc 0914 618 969 à, và để được à, cập nhật những thông tin mới nhất thì bà con nhớ nhấn vào nút hình quả chuông à, vào chữ đăng ký miễn phí à, để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa thiết thực hơn nữa và một lần nữa thì à, xin được kính chào vâng, vâng. ông bà cảm ơn à, phục vụ cho bà con à, hội viên của mình vâng, được